đây chúng vâng, ta ấy lại nhé để dồn có một report chúng ta phải dồn nó vào thư mục report cho nó cho nó sắp xếp cho gọn gàng này và tối thiểu để có một cái report chúng ta phải có một thẻ report với cái kiểu là gì mô đồ nào đúng không tên report là gì đúng không để chúng ta in ấy lúc chúng ta lên giao diện này chúng ta tên nó là chính là cái cái chuỗi mình đặt đấy tiếp theo là cái phần file name và file name này chính là cái report template tên ấy đấy còn đây là tên module thì đương nhiên cách biết rồi đúng không cái report name chính là cái mà chúng ta định nghĩa cái tên file down về thì các anh thích nhúng thêm trường gì vào thì gõ ở đây còn nếu không thì anh cứ để nó là một chuỗi thông thường thôi tùy nếu nó là một chuỗi đơn thuần ví dụ chỉ là order thì anh thích như này đúng không còn nếu như các anh muốn nhúng một cái biến động và lấy lấy cái giá trị của tiền của order hoặc là lấy tên của order ra thì viết ở đây thông qua đối tượng object object thì đại diện cho chính cái bản ghi đăng sử đấy đấy là đấy, đấy, là, đấy là cái thẻ report thì khi mà có thẻ report rồi thì anh phải có cái template để tạo ra cái report đấy thì chính là cái tên đây đúng không chúng ta copy lên chúng ta copy chúng ta viết một cái template đây em sẽ viết một cái template template này thì các anh có quyền tận dụng lại các cái template cũ của Udo bằng cách là dùng tên ID của nó như em giới thiệu là có một số các template đấy thì cái bao ngoài cùng ấy hầu như cái report nào phải có đó là report đó là cái HTML của các anh mặc định anh các anh cứ cho vào cho em tiếp theo nếu như chúng ta làm theo đúng chuẩn ORM nhá thì chúng ta phải duyệt cái danh sách từ đối tượng gốc đối tượng này là danh sách các bản ghi chúng ta đang in được chưa rất ta duyệt cái đối tượng gốc này rồi chúng ta đặt tên cho nó là gì thì được tùy các mọi người nhưng chúng ta phải duyệt đối tượng gốc là đấy là theo chuẩn ORM rồi sau đó sau đó nhá cái cái thẻ này tạm thời comment thì chúng ta đang đang nói về ORM thì chúng ta sẽ gọi đến cái body hoặc chúng ta có thể viết thẳng body vào đây tùy các anh tách ra tem biết nhỏ thì tách thì viết body vào đây thế nếu mà em tách ra body em viết hẳn cái template khác là body thì ở các body này chúng ta được phép dùng các layout khác nhau ví đủ có inter layout exter layout là các cái chuẩn chung còn nếu như chúng ta không muốn dùng giống udu thì chúng ta chỉ dùng một cái gọi là basic layout basic layout của udu là đúng theo định nghĩa gọi là basic trắng không có cái gì cả anh thích định nghĩa giao diện định nghĩa chỉ có sẵn css và js chung chung của module thôi còn nó không viết cái gì cho các anh à thì cái đấy là cái phần basic layout ví dụ anh tha hồ thiết kế thoải mái nhá đấy là basic layout thế sau đó các anh thích viết giao diện thì các anh tách nó ra thành một cái template mới là style hoặc các anh viết chung style luôn ở đây tùy được chưa rồi các anh gọi vào nhá bằng cách là dùng thẻ teco để gọi template khác được chưa thế đến phần nội dung thì các anh viết đúng dạng html anh thích viết thế nào thì viết em chứ không quan tâm đến phần thiết kế chỉ quan tâm đến các cái thẻ như sau TCO để gọi template t4x đây t4x để duyệt được chưa duyệt các bản ghi số lượng nhiều t set để đặt trong một cái biến có giá trị là gì đó và t if để tạo điều kiện if else t esc để in ra giá trị bằng giữ nguyên giá trị TEC là có gì đã in ra đấy còn TFIL là hỗ trợ ORM tức là fill định nghĩa trong uh, fill là gì định dạng như nào có tiền nong hay không hay là bao nhiêu số số không đằng sau chấm động thì nó sẽ tự tự động tự động mà mình không phải quan tâm nó sẽ đúng theo config thì dùng cái fill còn nếu mà TSC thì anh hiển thị số như thế nào nó hiển thị như thế nó không chỉnh sửa format gì cả đấy là TSC và TFill thì bắt, bắt buộc phải nằm trong một thẻ HTML còn TSC e thì tự nó là một thẻ độc lập đúng không còn TFill các anh bắt buộc phải có thẻ span hoặc thẻ div còn nếu không nó không chạy được không được tfil chỉ dùng với orm thôi ừ. format cho các field thuộc mô đồ orm còn các anh viết sql ra thì nó không hiểu nó đâu biết được là thuộc mô đồ nào nó đâu có đọc cả cái loại SQL để phân tích là anh select từ mô đồ nào cái phần cái kế thừa còn không kế thừa được với gì là đây đây nó còn đưa ra một cái gọi là cái biến trung gian nữa thì, đấy đấy là tfil tsc được chưa còn phần giao diện thì tùy các anh nhé anh thích anh nhé nào cái đấy không cần phải chỉ bày, trình bày thì đấy đấy là như vậy còn nếu như nếu như đấy đấy đấy chúng ta được định nghĩa tối thiểu như thế là đã có report rồi đã có report rồi nhưng nếu mà đi sâu hơn một chút thì chúng ta thấy rằng là tất cả các report đều chạy qua một cái abstract model đấy chúng ta đặt tên report đúng theo chuẩn là có chữ report đằng trước nhá chấm đến tên module này rồi đến tên cái report giống như chúng ta định nghĩa ở đây đây tên report này anh thấy không giống hệt tên module này chấm đến tên report cái chuỗi này với cái chuỗi này nó là giống hệt nhau nhá anh thấy không chỉ khác là phải có thằng report đằng trước để udu hiểu là anh đang làm một cái để in ra report chưa đấy giống hệt nhau đúng không chỗ này giống hệt nhau chỉ khác có chữ report chấm đằng trước thôi đây là quy định mặc định thế thì uh, khi mà anh in ra thì tất cả nó đều chạy qua một cái hàm là hàm get report value cái hàm này thì nó có sẵn cái doc id và doc data nếu anh không sửa thì orm nó sẽ mặc định có đủ còn đây mình cố tình sửa thì không nói nhé trường hợp không không sửa thì cái doc id này chính là cái danh sách id chúng ta đang in được chưa đấy và cái đốc đốc này, này sẽ là cái đối tượng object mà chúng ta chạy bằng hàm close như thế này thì nó sẽ in được như bình thường đấy là or một phần được chưa còn nếu như chúng ta cố tình sửa cái hàm này theo cái hướng nào đấy thì đấy là cái việc khác đúng không thì giả sử trong trường mà chúng ta không dùng các cái đối tượng or một phần mà chúng ta dùng SQL thì chúng ta sẽ biết như này đấy thì nếu mà dùng SQL thì chúng ta không được phép dùng tfill đấy là một điều quan trọng là mà không được phép dùng tfill và chúng ta không dùng orm thì rõ ràng chúng ta không thể chấm đến name chấm đến phone được mà nó sẽ theo thứ tự chúng ta sẽ ra thứ chúng ta phần tử truy, truy cập theo kiểu phần tử không phần tử một phần tử hai được chưa đấy ok chưa còn cách anh, ờ, hiểu vấn đề rồi đúng không à. chạy debug ở trên Python thì chúng ta dùng biểu tượng con bọ này nhá được chưa nó sẽ chạy ra chế độ đi debug rồi khi mà chúng ta muốn nó dừng ở đâu thì chúng ta tích vào đấy ở bên cạnh nó sẽ tạo ra một điểm đỏ gọi là breakpoint sau đó giả sử như chúng ta in đúng không nó dừng ở breakpoint thì cái đối tượng sell.nv.cr này, này là cái đối tượng chúng ta muốn thực thi cái câu lệnh đúng không thì chúng ta muốn nó biết nó build như thế nào thì chúng ta chỉ cần value đúng không là chúng ta lấy được toàn bộ giá trị của đối tượng cr từ đối tượng cr chúng ta nhìn thấy có một đối tượng là ở dưới obj này này Đấy, ta mở ra thì nó sẽ có một đối tượng là query ta ấn vào view chúng ta copy hoặc là chúng ta có thể chuột phải thẳng đây chúng ta copy Đấy, là để em khởi động cái level kết lên à khởi động cái BGM bốn lên. thì BGM bốn là một tool để quản trị hệ cơ sở dữ liệu Postgre Đấy. thì ở tool server này chúng ta có quyền truy cập vào tất cả các cái database mà chúng ta đang có ví dụ trong máy quen là Postgre 11 chẳng hạn ví dụ vậy database của chúng ta là ulearn chẳng hạn đúng không click vào rồi chúng ta ấn vào biểu tượng chấm xét này được nó sẽ nhảy ra một cái ô để chúng ta gõ quay thì chúng ta ví dụ select sound from bằng order chẳng hạn như này gọi như này sau đó chúng ta bôi rồi chúng ta ấn F5 đấy nó chạy một là chúng ta ấn F5 hai là chúng ta bôi chúng ta ấn vào biểu tượng sấm sét này cũng được nó sẽ tương đương với việc phải một là phím tắt hai là hai là chúng ta gõ gõ tay tùy à, một ta click chuột hai là chúng ta gõ gõ phím tắt thì đấy là hai cách khác nhau vậy thôi đấy còn cấu trúc udu thì chúng ta vào đến đến database rồi nhá chúng ta mở tiếp schema mở tiếp public mở tiếp đến table thì sẽ là toàn bộ table của chúng ta càng cài nhiều module thì càng sẽ sinh ra nhiều table bởi vì các anh viết code bằng đấy là table rồi uh, ờ, cột rồi các thứ đều viết bằng đấy hết kể cả cái dòng buộc SQL con trên chúng ta biết thì đều cài vào nó mới ra đó thì nó sẽ hiển thị ra đây thì danh sách table đây đấy, các anh có thể xem thì nó cũng như vậy thôi thì muốn xem số lượng bản ghi thì chúng ta có quyền chuột phải view on row hoặc là view 100 row đầu tiên hoặc là 100 row cuối cùng thực tế mà nói với các bản ghi ít thì được nhưng với cái bảng mà nhiều thì không không nên view on row ví dụ vài triệu bản ghi mà ở đây ra chắc lại quay quay lâu lúc thì mất thời gian tốt nhất chúng ta nên viết loại select cái này ví dụ muốn xem select uh, top 100 thì viết là limit đúng không 100 chẳng hạn đấy là được còn nếu mà chúng ta chúng ta muốn viết nó là một chân rung cuối cùng thì chúng ta viết thêm cái offset ấy. À, offset bắt đầu từ đâu đến đâu ấy đấy. offset là limit bao nhiêu đấy thì đấy là cái cái tool VGN 4 thì thường là sử dụng để uh, quay tương ứng với cả Postgres mà chúng ta cài bản uh, à, Onion mình không biết em có biết được có cái đấy không chắc có Onion nó sẽ tự cài cái Postgres à cái cái VGN 4 cho anh em